hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tiền từ à, tiền trong cái tài khoản ngân hàng của mình lên Alinet và từ Alinet này mình sẽ chuyển qua Binance và Bybit à, thì à, đầu tiên các bạn muốn chuyển tiền được thì các bạn đăng nhập vô tài khoản đăng nhập tài khoản thì các bạn sẽ thấy được cái chữ là ví ví nè chỗ ví của tôi đó là bạn nhấn vào cái ví Việt Nam đồng đó, VND thì nó sẽ ra cái thông tin chuyển khoản và các bạn nên nhớ là cái thông tin chuyển khoản này là nó mỗi lần chuyển thì nó sẽ có một cái mã chuyển khoản mã chuyển khoản này các bạn làm ở dưới cái nội dung á, đặt dưới nội dung chuyển khoản à, xem cho kỹ nha nó sai cái nội dung chuyển khoản này là tiền nó sẽ không vô tài khoản mình đâu nha cái này rất là quan trọng bây giờ mình sẽ thử nạp vô bằng cái số tài khoản này mình copy đó, lấy cái nội dung chuyển khoản UA sao t rồi ok mình chuyển thử 3 triệu xác thực mình chuyển bằng điện thoại nha các bạn cho đang nhìn màn hình máy tính của mình đang chuyển tiền bằng điện thoại các bạn sẽ thấy được cái tiền nằm đây nè nó vô liền đây nè đó, mình chuyển khoản thành công rồi đó đợi có thể đợi tới 5 à, phút hoặc có thể 30 giây thôi ừ. Ừ. nó có cái phần support đây nè nếu như tiền không à, không vào quá 5 phút mà không vào thì các bạn cứ chat với support chưa vô nhanh mà không quay không quay không sao mình phải quay cái khúc gặp khó khăn này cho người ta biết là lúc chuyện tiền lâu nè đó, thì nó sẽ bị trường hợp như thế nào đó báo gì đây nè vậy khi mà tiền nó vô đây rồi á thì các bạn dùng cái tiền các bạn mua đồ trên đây nó có đồ nó có luôn là BTC, ETH và USD này, BUSD và USDT thì mình mua USDT ví dụ nha cái chỗ mà nó nó đang bán là 23 ngàn nè đó rồi mình, mình coi cái hàng nào nó bán ở dưới đây mà mình thích thì mình nhấn mua hoặc là mình đặt giá mua đặt lệnh đặt mua ra Đó. đặt bán nè đặt mua nè thì mốt các bạn rút tiền về cái ví này cũng vậy ví tiền thì bạn đặt có đô trong cái ví thì bạn đặt bán đặt bán xong rồi bạn bán được rút tiền tiền Việt Nam đó rồi bạn chuyển về tài khoản ngân hàng của mình còn đặt mua là mình lấy tiền Việt Nam mình mua đô rồi sau đó mình chuyển qua hai cái sàn này để mình giao dịch nè tiền vô nè đó ví của tôi nè không thấy tiền tiền vô rồi không nè quay lại đó chat support rất là nhanh rồi bây giờ tiền mình có rồi nè mình lấy cái tiền nè mua đồ nè giống như là mình nói ha lấy tiền mua đồ ví dụ như các bạn muốn mua giá rẻ hơn thì các bạn hãy đặt mua với cái giá tiền mà các bạn mong muốn ví dụ như là 23 ngàn mình ví dụ thôi nha rồi số lượng là bao nhiêu à, rồi mua bao nhiêu thì tổng phí mình trả là nhiêu ví dụ mình 100 phần trăm thì mình sẽ được 130 đô nhưng mà bây giờ mình chờ cái đó thì lâu lắm mình mua đại luôn đi tụi nó đang bán này là hàng rẻ nhất đang bán là 23.619 đồng mô tối đa số lượng tối đa thì mình được 126 đô đặt mua thì lâu mình đang quen hướng dẫn ừ, thôi kệ mua đi lỗ 4 đô cũng được đi vì anh em làm một clip lỗ 4 đô thì các bạn kiểm tra là cái ví của các bạn khi các bạn mua rồi á thì cái chỗ mà cái tiền này nó sẽ mất nè cái việc năm đồng là nó hết rồi thấy chưa nó lên đô nè bạn được nè ra rồi bây giờ mình mới rút cái đô này ví dụ mình đang chưa rút thì nó có ba cái thứ nhất là BB, TRC và này thì cái phí rẻ nhất hiện tại đang là cái phí này S20 phí mắc nhất là phí này các bạn đừng giao dịch ở phía này phía này nha cái địa chỉ ví nhận này là cái địa chỉ của những cái sàn mình muốn ví dụ về mình nạp tiền qua thằng bay à, bit này rồi thì à, là mình kiếm cái hàng USD ha mình kiếm thằng USD bit này đang bị đứng Đấy, mình F5 lại kìa màn miếng nó đứt cạp hoài nó chậm quá các bạn mình kéo xuống mình thấy chữ USDT nè đó thì mình à, ở sàn bài á là mình nhấn chữ nạp chữ nạp có nghĩa là mình nạp tiền vô sàn bài Bybit còn ở bên đây là bên Reddit thì mình nhấn chữ rút có nghĩa là mình rút tiền từ bên này đi qua bên đây mai mốt các bạn muốn chuyển ngược lại thì các bạn làm thao tác ngược lại nha rồi bây giờ chúng ta mình nạp trước nè lại quay nữa mấy cọng dây cáp này đứt liên tục à, quay lại nạp tiền lại nha đó bây giờ mình nạp tiền tiếp nó hết hết hết quay đó ok nãy mới tắt mở lại là hết rồi ở đây nó có à, bet 20 nè đây bet 20 xong rồi đau mất tiêu rồi đó nó sẽ có chọn mã BET20 thì nó sẽ có cái địa chỉ nạp tiền thấy không BET20 địa chỉ nạp tiền mình copy cái địa chỉ này nhớ nha không sai nha rồi qua bên đây mình chọn mạng BET20 rồi mình dán cái ví mình vô đó rồi mình rút hết 100% thì khi rút thì nó sẽ yêu cầu gửi cái mail xác nhận nha nó siêu cộng cái mail xác nhận cái mail là cái mail đăng ký của cái tài khoản đó mình đang chỉ gửi mã đi đó gửi mã liền rút tiền bạn có đồng ý rút cái tiền này từ đây qua cái ví này hay không cái số cuối là một a sáu đây một a sáu đồng ý nó đã tạo lệnh rút tiền thành công số tiền đã mất các bạn thấy không mất số tiền ok cái thì là đang xử lý đang chuyển đi à, đang xử lý đang chuyển đi nếu như cái đó chỉ cần sai là cái tiền của các bạn mất nha chỉ cần sai một tí thôi là mất tiền đang chuyển đi khi nào ở chỗ này báo thành công là bên cái sàn bên đây các bạn sẽ nhận được tiền và tương tự vậy bên Binance cũng như vậy luôn khi mà các bạn muốn rút tiền của đây thì các bạn cũng nạp rồi các bạn cũng chọn là cái dạng USDT nè đó rồi chọn mạng mạng thì cũng là bet 20 nè B E B2 bet 20 chứ bet 2 nha lộn bet 20 B 20 đó ok chưa đã cái đã thành công chưa đã chuyển đi đã chuyển rồi đấy cái này mình tắt này được rồi nay mình lấy địa chỉ ví thôi để mình mở cái app trên điện thoại mình lên coi nó vô tiền chưa thường ừ, cái này nó cũng giống như hồi nãy vậy đó nó cũng mất đâu cả 50 phút gì đó nhưng mà đa số là rất là nhanh làm cái rẹt xong liền ừ. vô mạng các bạn mà xài mạng mà bao giờ chạy nhanh lắm thành công ok nó thành công rồi nè thì có nghĩa là bên thằng bài bit này đã có tiền rồi nè để mình mở bài bit trên điện thoại bài bit ok đã có tiền trên điện thoại rồi tiền đã vô ha mình mở cho các bạn coi ở phần chỗ USD nè đâu rồi UT UT đây UTT đó để mình mở cho các bạn coi thấy không là 125 nè có gì thắc mắc hỏi mình nha mấy các bạn là mình có tiền rồi đó các bạn rút về cũng y chang vậy đó rút về những chữ rút tiền xong rồi các bạn nhấn địa chỉ ví nó nó cũng có địa chỉ ví giống như trang bên kia nha đó địa chỉ rút tiền chọn bet 20 đó chọn địa chỉ rút tiền rồi toàn bộ số tiền rồi qua bên cái vô đây thì cái chỗ USD bên đây là mình đang rút tiền USD gì đây thì ví USD mình là nạp anh chưa có địa chỉ thì tạo thôi đó đó rồi copy địa chỉ nha đó dán vô các bạn chỉ cần nhấn chữ thêm rồi dán vô là xong mạng lắc quá thêm dán vô giống y chang hồi nãy nha ok rồi tới đây là thôi tạm biệt xin chào tạm biệt các bạn